Ở đoạn video trước, tôi đã vô tình tìm thấy tàu thành Ram và nảy ra một trận chiến với lũ Khai Ma. Điều đó đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu họ nghe theo lời khuyên của tôi. Trong trận chiến đã xuất hiện một dạng tồn tại mới của Thay Ma. Điều đó đã chứng minh sự tiến hóa của chúng. Sau thất bại thành Ram, tôi đã tháo chạy về nhà. Nhưng Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Sẵn sàng nghe tôi kể tiếp câu chuyện được chứ? Câu chuyện mang tên Nhật ký ngày tận thế. Tôi về đến nhà với cơ thể tràn ngập vết thương Tưởng chừng chỉ một ít nữa thôi là tôi đã hóa thành một trong số chúng Thoát rồi Nhưng giờ mình làm gì đây Tưởng đâu đó tìm được nơi trú ẩn an toàn Và những người đồng cảnh ngộ Nhưng nó cũng bị tông rồi Phải cầm máu trước đã Tôi lay hoay cầm máu cho bản thân Và cất bớt vũ khí trên người vào kho Tuổi xâm ba đã đi theo nguồn máu của tôi từ thành ram mà tôi chẳng hề hay biết. Vốn dĩ bọn chúng đã là những sinh vật khát máu, nay nghe thấy mùi máu lại càng điên cuồng hơn. Sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây? Nguy rồi, vậy là thằng Ram mới hoàn toàn tức thủ. một thằng nhóc như mình thì làm được gì chứ? Mặc dù nói vậy, nhưng bản năng sinh tồn của tôi vẫn còn đó. Tôi dùng xô dung nham để chặn đường của thang đi lên. Và cố thủ ở tầng cao nhất với một cây cung và vỏn vẹn 10 mũi tên nhưng đội zombie đã khác với ngày đầu mà tôi gặp chúng. Cái hẹo gì vậy chúa? Làm quái gì có sinh vật như thế? Đuổi zombie bắt đầu tràn lên và điên cuồng lao về phía tôi với 10 mũi tên và một cây rìu thì quá ít để đối phó với chúng. Tưởng chừng mọi thứ đã chấm hết Thì một bất ngờ đã đến Let's go anh em bạn cẩn thận thôi, bên trong vẫn còn sống đấy Trong lúc tôi đang bị giam trong nhà Thì một đội quân không biết đến tiếp cận căn nhà và tấn công tụi zombie đây rồi cậu vẫn ổn chứ ai vậy chỉ là một người tình cờ đi ngang thôi còn không đi nhanh là tụi thầy ma lại kéo đến tiếp đấy em muốn ở đó là mọi cho chúng tôi đã được cứu với một nhóm người với vũ trang hiện đại và cuộc gặp gỡ với người bạn mà tôi không ngờ tới đã thay đổi cả cuộc đời tôi nhìn đi khay đây là căn cứ của chúng tôi bọn tôi là những người từ vùng đông cứng sau đại dịch thì bọn tôi đã tụ họp lại với nhau tôi bất ngờ với những gì mình thấy được về vũ khí nhân lực và cả con người nơi đây họ có những vũ khí tối tân nhất mà tôi tưởng mình chỉ thấy trên phim họ còn trồng trọt và chăn nuôi tất tần tật nhiều thứ để duy trì căn cứ và ra Người đang trò chuyện với tôi là một quân nhân còn trẻ. Anh ta lớn hơn tôi tầm vài tuổi. Theo những gì anh ta kể thì anh ta gia nhập quân đội từ khi vừa trưởng thành và là một người lính xuất sắc. Anh ta bảo rằng anh ta toàn diện về vũ khí và cả đánh bom và được cấp trên trọng dụng. Nhưng đó là trước khi đại dịch ập đến. Khu quân sự nơi anh ta đang ở bị tấn công và anh ta đành phải lưu lạc đến đây. Sao? Có hứng thú gia nhập không? có thể tồn tại lâu trong đại dịch như vậy thì chứng minh cậu đã là một người tài rồi nhưng anh ta đâu biết là tôi toàn trốn chạy cho tôi ít thời gian suy nghĩ đã được chứ có cần gì thì báo tôi nhé tôi thấy mình đang trong hình hài của một thây ma và tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó mơ một giấc mơ kỳ lạ một lần nữa Đêm qua thế nào người anh em? Không mỏng máy đâu Chi Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện hôm qua Và đưa ra câu trả lời với Chi Bây giờ gia nhập thì tôi cần làm gì?